trung bình là cỡ khoảng 180 triệu mét vuông rồi Ờ, xin chào anh chị các bạn Chúng ta đang đứng ở ngay đây Tức là đảo Đại Phước hay còn gọi là đảo Swan Bay Đảo Swan Bay này thì rộng khoảng hơn 400 hecta anh chị thì đảo Xoan Bay này thuộc xã Đại Phước, thuộc uh, huyện Nhân Trạch. Cái huyện Nhân Trạch này nó giống như một huyện thuộc tỉnh rất là đặc biệt anh chị. Xung quanh cái huyện Nhân Trạch này đều là đất của thành phố Hồ Chí Minh hết. Phía trên này là quận 9 này, quận 2 này, quận 7 này, Nhà Bè này và Cần Giờ. Xung quanh huyện Nhân Trạch này đều là đất của thành phố. Nó lại lọt vào trong cái cái cái khu đất ở xung quanh ờ, toàn là đất của thành phố Hồ Chí Minh này. Thì khu vực Nhân Trạch này thì uh, mục tiêu của Đồng Nai là xây dựng uh, huyện Nhân Trạch thành một thành phố công nghiệp Thành phố công nghiệp theo quy hoạch của Đồng Nai thì rộng khoảng 8.000 à, hecta. Thì hiện tại cái khu công nghiệp ở Nhân Trạch này riêng cái cụm khu công nghiệp không, chín cụm khu công nghiệp ở khu vực này nó rơi vào tầm khoảng 3.000 hecta rồi. Ở ờ, Nhân Trạch đặc biệt một cái nữa là anh chị có để ý là phía trên là đường cao tốc này. Phía trên này là cao tốc Long Thành Dầu Dây này. Phía dưới phía dưới này là cao tốc Bến Lức Long Thành này và phía bên ngang này là quốc lộ 51 thì ở ờ, Nhơn Trạch này là cực kỳ thuận tiện về mặt giao thông anh chị phía trên cao tốc phía dưới cao tốc phía ngang quốc lộ 51 cực kỳ thuận tiện về mặt uh, giao thông đây là cụm khu công nghiệp rất là lớn 9 cụm khu công nghiệp cực lớn của Nhơn Trạch phía bên uh, sát bên sông này là những cái cảng nước sâu cũng thuộc Nhân Trạch luôn. Thì sau khi mà có những cái cây cầu quận 9 này hoặc là cây cầu đồng uh, nai sang uh, thành phố hồ chí minh cầu cát lái này thì cái việc mà vận chuyển hàng hóa từ công nghiệp nhân trạch từ những cái cảng này về thành phố hồ chí minh và khu vực uh, lân cận rất là thuận tiện Uh, tiếp theo về kết nối, kết nối hiện tại từ cái đảo Swan Bay này vào uh, đi uh, xung quanh uh, Đồng Nai rồi Vũng Tàu là đi phía dưới này rồi. Đồng Nai phía này Bình Dương phía trên này thì hiện tại bây giờ nếu mình đi từ uh, ờ, Xoan Bay mình đi muốn đi vào trung tâm thì sao đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi đường nào mình có thể đi đường này nhất mình đi đường này à, cái đảo Swan Bay này nối với đất liền mà cái cầu Đại Phước này anh chị cầu Đại Phước này mình hiện tại bây giờ là chưa có cái cầu quận 9 này nha cầu quận 9 này là tương lai là có thể là trong uh, năm nay là có thể khởi công trong năm nay đó cầu quận 9 này còn hiện tại mình sẽ phải đi đường vòng ở đây đi theo cái đường phà cắt lái hiện tại vẫn còn đang là phà cắt lái thôi phà cắt lái đi vào trung tâm uh, quận 1 mình sẽ đi mất rơi vào tầm khoảng 40 phút đi vào trung tâm quận 1 một đường bộ khác nữa là mình đi uh, xuống cầu Đại Phước đi tỉnh lộ uh, ờ, 789 này đến uh, cao tốc Long Thành và mình uh, vào về thành phố Hồ Chí Minh đi con đường này sẽ mất khoảng 50 phút nhưng mà sắp tới thì ờ, một con đường đã làm xong rồi mà chỉ chờ kết nối thôi đó là cái con đường 39 ờ, ở đây con đường 39 ở đây thì mình sẽ tiết kiệm được rơi vào tầm khoảng cỡ khoảng 10 km tiết kiệm được khoảng 15 phút di chuyển nữa anh chị nó sẽ tiết kiệm được khoảng 10 km nếu mình đi ờ, tắt qua con đường này khả năng là trong quý 3 năm nay là sẽ thông xe cái con đường này rồi um, tiếp theo là đường thủy đường thủy hiện tại bây giờ là chủ yếu làm à, đấy là số ăn bay thì để thuận tiện cho khách hàng thì à, chủ đầu tư là chủ yếu làm hướng dẫn khách hàng đi bằng con đường thủy này con đường thủy này thì à, thực ra là đi nó đúng là hiện tại bây giờ đúng là con đường thuận tiện nhất bây giờ vì là đi mình vừa có thể là ngắm cảnh sông nước mà có thể là giới thiệu luôn cái những cái cái cái bến cảng những cái bến du thuyền ở trên đảo Swan Bay này của mình mình bắt đầu mình đi từ bến du thuyền ở đây quận 1 ở đây đến Bạch Đằng ở đây mình đi di chuyển chỉ mất khoảng 30 phút thôi đi uh, dọc đường ờ, sông ở đây và mình sẽ đậu tại cái bến du thuyền ở ngay đây à, tương lai sẽ có một cái bến du thuyền ở đây nữa thì cái đường ờ, sông này hiện tại bây giờ là cái đường mà chủ yếu là đưa khách tham quan mình đi còn ờ, nếu mà đường bộ thì mình có thể mình đi những con đường vừa rồi về kết nối trong tương lai của của của cái đảo Swan Bay này thì sao tiềm năng của nó sẽ có những gì thì uh, anh chị có thể để ý hiện tại cái đường vành đai ba này vành đai ba là một tuyến tuyến đường cực kỳ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh rất muốn hoàn thành xong cái con đường vành đai ba này để nó tạo động lực cho kinh tế phát triển và khi mà làm cái đường vành đai ba này sang uh, phía Nhân Trạch á, thì nó rất phù hợp với mục tiêu của Đồng Nai là xây dựng Nhân Trạch thành một thành phố công nghiệp thì cái đường vành đai ba hiện tại đã đến đây rồi đến đây gọi là khu Tân Vạn đấy thì sắp tới đường vành đai ba là có thể là trong uh, tiếp tục khởi công tiếp là trong năm nay sẽ khởi công tiếp và xây dựng cái cầu quận 9 này để kết nối sang phía Nhân Trạch và đường vành đai ba ở đây và nhân trạch hiện tại phía đồng nai đã xây dựng xong những cái con đường mà dẫn đến cái đường vành đai ba này rồi đã mở rộng rất là lớn rồi từ 3 m lên 6 m rồi ví dụ như là con đường nguyễn hữu cảnh ở khu vực này con đường tôn đức thắng ở khu vực này đã được mở rộng rất là đẹp rồi và ngoài ra có một trục đường xuyên tâm nối thẳng sân, sân bay long thành đi đã hiện tại đã đi qua khu công nghiệp rồi là cái đường nguyễn ái quốc rộng 120 m luôn là đã hoàn thành gọi là được một nửa rồi là đồng nai rất tích cực hoàn thành những cơ sở hạ tầng ờ, cho khu vực nhân trạch À, để nói sơ qua uh, sơ qua một chút về cái ờ, giá trị của bất động sản ở khu vực uh, nhân trạch ở đây thì uh, như tôi đã nói với anh chị là cái cái khu vực uh, nhân trạch là xung quanh đều đất thành phố hồ chí minh hết anh chị để ý quận 1 trung tâm quận 1 ở đây nha uh, ở đây là có khu vực là vin quận 9 này ở bên này là aqua city này ở bên này là dự án uh, pam này à, từ quận 1 này mình đến Vin anh chị nhìn xem nếu mình tính đường uh, chim bay chẳng hạn là có khả năng là đến Vin là sẽ xa hơn đấy ạ đường chim bay từ ờ, đảo Xuan bay đến quận 1 là chỉ có 17 km thôi anh chị mà nếu mà có trực thăng thì nên đi đến sao quận 1 nó chắc là gần hơn đi từ Vin quận 9 sang rồi đúng không ạ mình có trực thăng là đi sẽ gần hơn à, từ Vin quận 9 này hiện tại bây giờ giá nhà đất uh, dự án ở trong Vin là rơi vào tầm khoảng tính trung bình là cỡ khoảng 180 triệu mét vuông rồi và bên này uh, qua con sông sang bên này sang đất của đồng nai chỗ này khu vực này là thuộc một uh, một một một xã thuộc thành phố biên hòa thì là khu vực này là rơi vào tầm khoảng 85 triệu một mét vuông mà dự kiến sắp tới đây cái khu vực xoan bay này mở bán một khu vực mới thì giá đang dự kiến là sẽ rơi vào tầm khoảng 3.000 đô một mét vuông thôi tức là tương đương với khoảng từ 65 đến 70 triệu một mét vuông ở trong cái khu vực này uh, giá tương đối hấp dẫn đấy anh chị bởi vì cái đảo Swan Bay hiện tại đã xây dựng rồi ờ, hình thành hình rồi đường xá đẹp đẽ rồi cây cối đẹp đẽ rồi thì anh chị ờ, nên đến thăm khu vực này một lần để mình tìm hiểu xem là tại sao cái giá trị của Swan Bay lại xứng đáng để chúng tôi giới thiệu đến anh chị như vậy um, Nhân Trạch còn một cái dự án ờ, đường ờ, ven sông rất quan trọng đấy anh chị là cái con đường ờ, ven sông ở đây đường ven sông này cũng có thể là sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ được là nối sang từ cái con đường vành đai ba này nhưng mà hiện tại bây giờ tôi thấy thành hình thì đang thành hình là từ khu vực cầu Cát Lái này cái đường ven sông này sẽ là đường 60m là sẽ đi dọc xuống dưới này kết nối những cái khu vực cụm cảng ở dưới này thì phía bên uh, dưới này hai khu vực bên dưới là phía bên này là cụm uh, công nghiệp này bên này là cụm cảng được kết nối này và khu vực uh, ờ, xoan bay ở đây Swan bay là khu vực uh, nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ở đây thì những cái chuyên gia những cái kỹ sư hàng đầu nước ngoài uh, những cái người mà có điều kiện kinh tế tốt thì có thể là sẽ về ở đây để họ có thể đi làm trong cái khu nhân trạch này chứ còn chưa chắc là ở đây là đã phải bắt buộc phải về thành phố hồ chí minh đâu anh chị thì cái việc mình mình mua ở đây có thể là mình có thể mình sử dụng cho bản thân của mình không có thể là mình mua để mình đầu để mình đầu tư để mà khi mà cái, cái khu công nghiệp ở nhân trạch này những cái cụm cảng này những cái hạ tầng ở nhân trạch phát triển này mình có thể mình so ờ, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá trị bất động sản của mình tại cái đảo Xuan Bay Um, chúng ta đang đứng ở sa bàn này thì nằm ở ngay uh, tại cái uh, ờ, gallery sale ở đây chúng ta đang đứng ở ngay đây thì đảo này thì ờ, sau khi mà mình xuống cái bến du thuyền ở đây, mình đi vòng vào Galilee Sail ở đây. Ở khu vực này là khu vực ờ, zone 8 này anh chị. Rồi, mình đứng ở đây. Khu vực này là khu vực zone 8, khu vực zone 8 này thì đã bàn giao và có người ở rồi anh chị. Ở khu vực này hiện tại thu hút ờ, rất là đông giới văn nghệ sĩ rồi những người mà muốn du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần chẳng hạn thì họ có thể book một căn nhà biệt thự để nghỉ cuối tuần ở đây hoặc là thuê Airbnb theo ngày ấy, thì ở trong khu vực ờ, một cái zone như này thì có rất nhiều tiện ích ở bên trong ví dụ như là công viên hồ bơi phòng gym phòng yoga đọc sách rất nhiều thứ ở trong này thì anh chị có thể vui chơi cuối tuần ở đây và nếu như mà anh chị không muốn ở cuối tuần mà muốn ở thường xuyên hơn thì mình có thể sở hữu một căn ở đây hiện tại bây giờ giá mà bán lại một căn ở đây thì cũng ờ, từ căn nhỏ đến căn lớn thì giá dao động quanh khoảng từ 8 đến khoảng tầm 20 tỷ ở trong khu vực này theo thông tin tôi được biết ở ờ, tiếp theo là khu vực ở ờ, phía bên này là mới bán xong và có một số căn cũng đã bàn giao rồi. Khu vực này là khu vực uh, zone 4 này anh chị. Khu vực này thì xây theo uh, phong cách uh, theo kiến trúc của Pháp. Khu vực này là khu vực uh, zone 5, khu vực này thì thì uh, là gần như khu vực đầu tiên, khu vực này rất nhiều người về ở rồi. Khu vực này thì gần như là khu vực mở. Khu vực mở thì mình có thể ra vào uh, cư dân bên ngoài có thể ra vào thoải mái tự nhiên hơn. mình ờ, đi tiếp sang phía bên này à, từ cái bến du thuyền ở đây thì anh chị có nhìn thấy ờ, có thể nhìn thấy dọc lên phía bên trên kia phía bên trên này cái khu quy hoạch ở bên trên này thì là một cái công viên rộng khoảng 22 hecta sau này sẽ là một công viên lớn nhất ở trên đảo này à, ngay từ cái bến du thuyền là mình đi lên là một cái đường mà kênh dẫn nước vào trong này cái kênh này nó giống như một con sông nhỏ ở bên trong dự án Swan bay này của mình cái khu vực này là khu vực mà quy hoạch công viên trung tâm này anh chị công viên trung tâm này thì rộng những 22 hecta và họ sẽ làm cái công viên này theo cái cái cái cái xu hướng bởi vì cái công công ty chủ đầu tư Swan City này là thuộc trụ sở từ Singapore và họ sẽ xây dựng cái khu công viên này giống như ở khu Sentosa của Sinh vậy anh chị thì khu vực này dự kiến sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch từ các nơi đổ về đây nha anh chị một cái công viên trung tâm lớn ở giữa này ở ờ, tiếp theo sát bên cái công viên lớn cái khu mà mái nhà màu đỏ đây khu mái nhà màu đỏ đây là khu vực phía đông của đảo. Khu vực phía đông của đảo này thì đang chuẩn bị được mở bán thời gian sắp tới đây anh chị. Ngay khu vực đây. Anh chị mà nhìn thấy những cái khu mà mái nhà màu đỏ đây thì khu vực này là khu vực mà sẽ mà buổi sáng khi mà anh chị thức dậy có thể là ờ, ngắm bình minh rất là dễ vì nó là phía đông của đảo mà. Thì khu vực này sẽ được mở bán sớm thôi và chúng tôi sẽ gửi đến anh chị những cái thông tin cụ thể hơn về khu vực sắp được mở bán này à, tiếp theo ở phía ngay đây ở phía ngay đây là sân gốp 84 hecta 18 lỗ sân gốp này hiện tại do một ờ, đơn vị Hàn Quốc phát triển sân gốp này hiện tại thu hút ờ, rất là nhiều những cái người mà Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam cũng như mà khách du lịch quốc tế tập trung về đây sân gốp này sân gốp rất là đẹp rất là đẳng cấp nằm trên một hòn đảo rất là gần thành phố nữa nên là cái lượng mà khách mà thu hút về đây rất là lớn